các vấn đề à, kỹ thuật trong quá trình vận hành cũng như là sử dụng của máy móc à, để đáp ứng được nhu cầu đầu tư cũng như là sử dụng phù hợp với lại cái à, vốn đầu tư cũng như là vốn công việc của tất cả anh chị các bạn trên thị trường hiện nay thì à, công ty chúng tôi ngày hôm nay thì à, sẽ xin giới thiệu với tất cả anh chị các bạn một dàn máy làm cửa nhôm từ nhựa với mức đầu tư cực kỳ là rẻ phù hợp đáp ứng được cho tất cả anh chị bạn có thể là đầu tư được cái dàn máy này để sản xuất ra những cái sản phẩm để ờ, đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường à, phía sau tôi đây sẽ gồm có bốn máy nhất là máy cắt nhôm hai đầu 09S máy ờ, phay đầu đố máy nén kín và máy đầu dập à, và sau đây thì tôi sẽ cùng với thì các bạn sẽ đến đi sâu hơn và chi tiết hơn về từng sản phẩm cũng như là chi tiết của máy móc à, Dạ vâng, trước mặt anh chị và các bạn đây là một con máy cắt nhông hai đầu 09S Nó với thiết kế đó là ba góc cắt, góc 45 độ, góc 90 và một góc là 135 độ như trên màn hình anh chị các bạn có thể đã thấy thì hai đầu máy nó sẽ quay góc ngửa ra ngoài với thiết kế góc ngửa ra ngoài như thế này á, nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với những dòng 08 hay là những dòng 05, 06 trên thị trường ngày nay thì khi chúng ta cắt đề C sẽ tự động trượt xuống với độ nghiêng thì nó sẽ đi ra ngoài để sẽ giúp cho anh chị và các vấn đề uh, khắc phục được những tình trạng đó là thứ nhất là cắt được những phong mẩu nhôm những đoạn nhôm rất là ngắn với uh, khẩu độ ngắn nhất là 37 có khi là 35 36 thứ hai là khi người ta cắt đề C sẽ tự động trượt xuống và đi ra ngoài không bao giờ gặp tình trạng bị văng đề C hay là bị nổ đề C bắn đề C đấy là một thiết kế rất an toàn so với góc người ra ngoài và đối với góc người ra ngoài như thế này thì khi chúng ta cắt thì thay vì những góc ngắn những cái cây cái cái đồ ngắn thì chúng ta phải đảo cái đầu nở cái nhôm đối với những dòng máy là cắt hai góc nhưng mà đối với dòng không S này thì chúng ta sẽ chỉ việc đảo cái đầu máy thôi chúng ta chỉ việc đảo trên cái đầu máy trên cái ờ, bản điều khiển này thì nó rất là dễ và rất là tiện lợi cho trong quá trình anh chị các bạn sử dụng Đó. và cái điều tiếp theo thì ờ, đối với dòng con máy cắt nhôm hai đầu phun 09S mang mã số đó là Megatech của công ty Phát Tư Việt Nam thì với những thiết kế thân định từ đầu ngoài trước và đầu ngoài sau cả đầu một và đầu hai cái được đỡ trên những cái bệ thép rất là dày như này và hoàn toàn bằng thép trắng không hàn gì và đã được tôi luyện chống cong vênh để đảm bảo khi chúng ta vận hành cũng như là nó sẽ đỡ cái đầu máy sẽ tốt hơn thứ hai nó sẽ giúp cho cái sự chắc chắn, chắc chắn sự ổn định lâu dài của con máy cano hai đầu 9S và cái thiết kế đối với con này hút 9S này thì khe rãnh đẩy nữ ra vào nó thiết kế rất là nhỏ vừa khít với cái nữ ra vào thôi sẽ giúp cho anh chị các bạn à, khi vận hành máy móc thì nó sẽ không tạo ra lượng gió nhiều sẽ không quấn và hút đề c với những đề c rất là nhỏ và tí nữa tôi sẽ cắt những đề c rất là mỏng cho anh chị các bạn có thể là kiểm chứng thực tế luôn đó và, và cái điều tiếp theo à, đối với con máy cắt nhôm hai đầu 09S này thì công suất khi mỗi một đầu máy của nó là hai cái hai trên một đầu máy và đang sử dụng nó là hệ thống mô tay vuông tay đẩy ra vào nó là tay vuông thì anh chị có thể là thấy đối với ờ, dây thì nó sẽ sử dụng đó là đường dây mang cá như thế này đây đối với ờ, vấn đề đó là đẩy lưỡi ra vào thì đang ờ, cái con máy con nhôm hai đầu không chữ S thì đang sử dụng hệ thống dây nó dây vuông như này thì nó sẽ đảm bảo sự ổn định và sự chắc chắn và sự chuẩn xác nhất cho cái vấn đề vận hành của con máy cắt Dạ vâng, và những cái điều tiếp theo để cấu tạo nên cái uh, giá trị và khẳng định về vấn đề là chất lượng của máy 502 đầu máy S này thì ờ, cái đầu máy đầu máy 02 là đầu máy di chuyển nó sẽ di chuyển trên hai đường dây trên hai đường dây với kích thước là phi 42 và dây đặc làm bệt với thân máy không kê anh chị và bạn có thể thấy đó làm bệt với thân máy không kê sẽ đảm bảo là khi chúng ta di chuyển đầu máy 02 nó rất là nặng với thiết kế cái đầu máy này anh chị có thể thấy này hoàn toàn mặt trước và mặt sau toàn bằng ờ, thép hết cái thứ hai nữa là cái đế bệ đỡ đầu máy hoàn toàn bằng gang rất là dày như thế này đang đúc anh chị bạn đang đúc 100 phần trăm rất là dày thì sẽ giúp cho con máy trọng lượng của con máy nó sẽ đầm hơn nó nên đến trọng lượng của nó nên đến khoảng một tấn rưỡi đó cho nên là sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều và cái thân bệ thân bệ của con máy cắt nhôm hai đầu 09s này nó cũng to hơn to hơn so với cái dòng 09 thông thường hay là cái dòng 08 à, và rộng hơn là khoảng 10 à, 10 phân đó rộng 10 phân thì sẽ giúp cho cái trọng lượng và cái vấn đề là thiết kế nó sẽ đầm đầm máy hơn rất là nhiều đó ờ. và con máy cắt nhôm hai đầu 09S này thì sẽ mọi cái vấn đề thao tác thì chúng ta sẽ vận hành trên hoàn toàn trên cái bảng điều khiển này Đấy, tất cả như vấn đề là chuyển góc, chúng ta có thể cắt đầu máy số 1, đầu máy số 2 riêng biệt hoặc là vận hành cả hai đầu máy song song cùng lúc hoặc là có thể là cắt một góc 45 độ ngoài ngửa ra ngoài một góc 90 độ hoặc là một góc 45 độ trong đều được hết và ngay sau đây thì tôi sẽ vận hành trực tiếp cắt thử với những cái mẫu đế C cực kỳ ngắn để đảm bảo à, khi tính chính xác được ổn định lâu dài của con máy 52 đầu như thế này cho anh chị các bạn có thể là kiểm chứng luôn tôi sẽ vận hành à, cắt đầu máy số 2 À, trước khi chúng ta cắt thì chúng ta sẽ đưa cây phôi vào sau đó là sẽ khởi động motor cái kẹp kẹp phôi chúng ta sẽ kẹp phôi sau đó là khởi động motor đó anh chị các bạn có thể thấy là motor chạy rất êm ạ ờ, dạ vâng và đây là cái điều mà tôi vừa nói tôi cắt cái đề xe rất là mỏng như thế này á rất là mỏng thôi nhưng mà không bao giờ có hiện tượng là khi nữ tu về nó quấn cái đề xe vào do cái lưỡi cái đề c nó mỏng như một tờ giấy này luôn đó để với vấn đề là thiết kế khe rãnh lưỡi ra vào rất là nhỏ đảm bảo sự ổn định và sự ờ, bền thứ hai đã thuộc chuẩn khác của con máy 52 đồng chỉ S này không sự cải tiến mới rất là nhiều vâng và đây là cái mặt cắt mặt cắt của máy đây là dầu chưa có dầu nào mát và bên chúng tôi đang sử dụng hệ thống lưỡi đó là lưỡi go quen công nghệ của Nhật Bản đây là à, chúng tôi sẽ bảo hành cho anh chị về vấn đề là lưỡi cắt nếu như bị bao riêng thì nổ nhôm hay móp nhôm chúng tôi sẽ đổi trả cho anh chị một cặp lưỡi mới hoàn toàn dạ vâng và tiếp theo nữa thì đó là anh chị có thể tham quan một chút về hệ thống tủ điện với hệ thống tủ điện thiết kế rất là gọn gàng thẩm mỹ thì ờ, với thiết kế sẽ gồm có một cục chống đảo pha này để giúp cho anh chị và bạn sẽ an toàn hơn trong quá trình vận hành trong quá trình là điện đóm sẽ bảo vệ cho máy móc nên được an toàn hơn à, một át tổng này một cầu chì này hai cục khởi động từ này và đặc điều, điều đặc biệt đó là để bảo vệ cho hệ thống motor thì cái dòng 09S này của chúng tôi sẽ thiết kế đó là hai cục lơ ne cảm biến nhiệt khi chúng ta vận hành nếu như mà motor nó chạy quá tải quá nóng thì nó sẽ tự động ngắt bảo vệ cho motor cái tuổi thọ nó sẽ an toàn hơn nó sẽ cao hơn rất là nhiều và tách biệt cho hệ thống điện và hệ thống hơi là hai hệ thống là hai khoang tách biệt nhau thì sẽ giúp cho vấn đề hệ thống điện nó sẽ không bị nhiễm từ những điện giúp cho an toàn rất là cao và trên các cái đầu đầu dây nấu hơi này sẽ được bôi keo kín để đảm bảo là không bị dò dỉ hơi ra bên ngoài và sẽ tiêu hao cái lượng hơi đi đó dạ phần vâng. và anh chị các bạn có thể là tham quan một chút ở phía sau đầu máy với con máy cắt nhôm hai đầu không khí ép này của chúng tôi á cái được thiết kế hai cái tông hai cái tông này sẽ nằm hẳn ở bên trong đầu máy anh chị bạn có thể thấy này sẽ nằm hẳn bên trong đầu máy như thế này thì nó sẽ giảm cái diện tích đi rất là nhiều so với những dòng 09 thông thường hay là những dòng 08 thì các cái tông nó sẽ nằm hẳn bên ngoài thì chúng ta sẽ mất rất là nhiều diện tích đối với những khu trưởng mà không có diện tích rộng thì chính anh chị bạn để đầu tư những con máy cắt nhôm hai đầu cũng CS này thì nó sẽ đảm bảo cái diện tích nó sẽ thu hẹp lại hơn và cái điều đặc biệt là cái kích tông chuyển góc đẩy đầu máy nó rất là to anh chị bạn nó to như một bắp đùi luôn thì nó sẽ đảm bảo cái lượng hơi và cái uh, vấn đề là cái sự ổn định khi chúng ta chuyển góc nó sẽ êm ái hơn nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều đó và đây là hệ thống can dầu này can dầu thì ờ, can dầu này thì uh, anh chị các bạn sử dụng là cái yên tâm không bao giờ no về vấn đề là bị cái mặt nhôm chui vào bên trong này cả nó rất là kín đấy À, dạ vâng, vừa rồi tôi đã giới thiệu sơ qua về con máy cắt nhôm hai đầu không 09S à, tiếp theo trong một dàn máy này thì không thể thiếu được đó là con máy phay đầu đố phay đầu đố các bạn anh chị các bạn đây là con máy phay đầu đố thay dao nhanh với hệ thống thiết kế là ba cổ bi sẽ đảm bảo chúng ta quay và hoạt động lâu dài và cái ờ, motor sẽ chạy êm và thứ hai là sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều so với những dòng motor là hai cổ bi thì nó sẽ hoạt động một thời gian và rất là kêu thứ hai nữa là các cái nước nó sẽ bị đảo và chúng ta quay là sẽ không được không, không được khít đó với thiết kế của con máy nó ờ, con máy phay phay nhanh này á với tôi thì anh chị phải thấy là cái đệm thép của nó rất là dày dày hai phân như vậy dày hai phân Đấy, đảm bảo cái vấn đề là thép này thì không bao giờ có hiện tượng cong vênh hay là bị ờ, vấn đề là biêng biêng hay là bị ờ, lệch hay là bị vấn đề là vênh Đấy, rất an toàn cái điều tiếp theo nữa là máy phay này vừa có đã thay dao nhanh mọi vấn đề thao tác chúng ta sẽ vận hành trên vấn bản điều khiển này từ vấn đề nó thay dao đóng mở nắp này hay là nút à, thay dao này hay là khóa cữ này chúng ta đều vận hành trên cái bảng điều khiển này hết khởi động motor hay là cắt đều sử dụng trên bảng điều khiển này mọi mọi vấn đề là chế độ đều là tự động hết và khi anh chị các bạn à, mua máy thay đố của chúng tôi á thì uh, theo dàn máy như này á thì chúng tôi sẽ tặng cho anh chị là một cặp lưỡi dao một tặng một cặp lưỡi dao như thế này khi anh chị mua máy thay đố ở bên công ty chúng tôi đó và đây là những sản phẩm mà chúng tôi đã thay ra anh chị có thể thấy chúng tôi sẽ đảm bảo là cái à, độ khít của nó là 100 phần trăm đấy tuyết rất là chuẩn không có một chút gọi là ánh sáng lọt qua anh chị bạn ạ đảm bảo luôn đấy à, anh chị có thể là tham quan một chút hệ thống tủ điện này hệ thống tủ điện của con máy thay đồ thay nhanh của công ty Factor Việt Nam ấy rất là hiện đại nó sẽ gồm có một cái tông dầu một cái tông dầu bên trong này thì nó hỗ trợ nó đảm bảo cho cái motor khi chúng ta quay thì chúng ta hoạt động thì nó rất là êm không giống như những dòng ờ, cái tông hơi khi mà chúng ta hoạt động cái tông hơi nó đi càng xa thì cái lượng hơi nếu như cung cấp không đủ thì thì cái motor nó sẽ chạy hay bị giật nó sẽ không đảm bảo cho cái vấn đề là cái sản phẩm chúng ta quay ra Đấy, thì chúng tôi sẽ thiết kế là cái tông dầu cái dầu cái tông dầu bên trong này sẽ hỗ trợ cho motor chạy êm hơn và máy cũng được thiết kế là cục chống đa khoa này át tẩu này cầu trì này cục ờ, khởi động từ này đấy và một cái ờ, đơn ne đơn ne cảm biến nhiệt đấy, cho hệ thống motor và một bộ cốc lọc khí bên trong này đấy, để bảo vệ cho cái ờ, lượng uh, hơi đi vào nó sẽ qua cốc lọc khí nó và lọc sạch cái lượng hơi hay lọc lượng nước để đảm bảo cung cấp cho lượng hơi cung cấp tông ấy nó sẽ là cái, cái lượng hơi sạch nhất à, dạ vâng và tiếp theo đây thì tôi xin giới thiệu với tất cả các chị và bạn hai dòng sản phẩm cái thứ nhất là có máy đột dập đột dập xe nhảy dùng cho hệ sinh pha 5 năm nó sẽ làm được cho tất cả hệ sinh pha 5 năm từ hệ cửa đùa cửa mở quay hay cửa mở hất và cái dòng này của chúng tôi thì anh chị có thể thấy là nó nó sẽ làm được cả một hàng nhảy và hai hàng nhảy ngoài ra nữa thì trên con này anh chị có thể làm được cả e di kiểu, làm xe nhảy e di kiểu của hệ sinh pha 5 năm từ hệ chuẩn rùa nó quay kiểu mất ngoài ra thì nó sẽ tích hợp nó làm thêm cả cho hệ bất cạnh như kiểu có p3 i3 halogen dông tai window à, thay vì nếu đối với một số cơ sở hay là một số anh chị bạn không có vốn để đầu tư về máy gốc thì chúng ta có thể đầu tư con máy cho tôi con máy hồi tập này hồi tập năm năm này nó rất là đa năng và nó cũng giảm cái chi phí cho anh chị các bạn rất là nhiều và thứ hai nó sẽ à, đảm bảo về vấn đề à, hiệu quả công việc nó rất là hiệu quả và cái máy tiếp theo thì đó là con máy ờ, em ký đây là một con máy không thể thiếu được trong một dàn máy ngăn tổn thương hoặc là anh chị có thể là vận hành sử dụng một trong những con máy này không thể là không có con máy này đi kèm được nó sẽ cung cấp tất cả cái lượng hơi để phục vụ để vận hành cho tất cả các máy còn lại Đấy. đây là cái máy của chúng tôi gồm có bốn đầu bò anh chị ạ bốn đầu bò thì và một motor với công suất đó là 4HP thì uh, nó sẽ nạp năng lượng nhanh hơn rất là nhiều so với những dòng mà những cái hệ thống ờ, đầu bò là ba đầu bò hay là hai đầu bò nhưng mà chúng tôi đã làm bốn đầu bò như vậy thì nó sẽ nạp hơi nhanh hơn rất là nhiều và tính ra là cái nạp năng lượng sẽ tăng lên gấp đôi và nó nhanh hơn đó à, dạ vâng và vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho tất cả anh chị và các bạn một dòng dàn máy làm bực bởi nước Pháp đó là máy cắt dàn máy cắt nhôm hai đầu net với giá thành mức đầu tư rất là rẻ phù hợp với tất cả các bác đầu tư làm các bác làm về nhôm kính để có thể đầu tư một dàn máy làm về nhôm như thế này cho dù các bác có thể mới vừa mới vào nghề hay là vốn đầu tư ít thì chúng ta cũng có thể đầu tư những dòng sản phẩm như thế này à, và ngoài ra thì ờ, như công ty Factor Việt Nam của chúng tôi cũng còn cung cấp đầy đủ tất cả những dòng sản phẩm khác à, như máy phay đố đổi cầm hành trí bóc tàu máy cắt CNC máy cắt 500 bị gửi lên và đây là tổng kho máy cắt nhôm hai đầu lớn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay và gồm có đầy đủ tất cả các máy và đủ loại máy để anh chị và các bạn có sự lựa chọn phù hợp với mức đầu tư cũng như là khối lượng công việc của mình ờ, dạ vâng và chúng tôi anh chị thấy là phía sau lưng tôi là một dàn máy đầy đủ tất cả các hệ thống máy thực tập từ máy thực tập tay thực tập hơi như vậy là việc phát bắt cạnh được quá hay là được sử dụng đầy đủ cả các máy và bên tay trái của đây là con máy năm nâng CNC tự động 100% hoàn toàn mới ờ, dạ vâng và với tiêu chí là tận tâm ờ, uy tín và tin cậy thì ờ, đối với đây là khẩu hiệu của công ty chúng tôi đối với khách hàng đối với công ty và đối với bản thân thì chúng tôi đưa ra những quy định để đảm bảo về vấn đề là chất lượng cũng như là giá thành để làm sao phục vụ đưa những sản phẩm đến tay khách hàng đến tay quý vị khán giả một uh, sản phẩm tốt nhất hoàn thiện nhất và giá thành là ưu đãi nhất và chế độ bảo hành bảo trì là tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay à, để biết thêm chi tiết để biết thêm thông tin thông tin chi tiết về tất cả những sản phẩm anh chị và hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình liên hệ với lại em Khải 0936 497 456 hoặc là đến một trong hai cơ sở gần nhất miền Bắc ở bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội khu vực Việt Nam 621 Phan Lộ Hà Nội, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn và báo giá trực tiếp và test máy trực tiếp tại xưởng. một lần nữa thì ờ, xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã có mất chút thời gian để quan tâm cũng như theo dõi của kênh video máy cắt hương CNC. Anh chị hãy đăng ký kênh để được theo dõi thêm nhiều những video mới hơn. một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại.